vâng vâng đây chị sẽ không đổ nước vào nước vào đây ạ vâng cứ thả vào thôi đấy nhanh mà cái này làm nhanh mà cái cột của nó thì anh anh phải chặt chặt chặt cái cột của nó đi có cái củ đầu nó cùi đầu củ ấy rất là nhanh làm nghệ rất là nhanh anh vâng vâng làm làm thêm cái ô ờ, bên ngoài nữa vâng bác ơi bác bác thay thay thay cái ờ, xô khác để xong nó đời mất cái nước này là nước bổ cái này chả ờ là cái bã cái bã đấy đây bác là cái bã đấy bác đổ lại thêm lần nữa nếu mà muốn cho nó sạch đấy, đúng rồi mình thuận thuận là đấy nhanh gọn nhờ đấy anh ờ, anh lấy cái đấy ấy thêm thôi rồi cái cái cái chổi này liệu như này nó có nhanh cùn không ờ, chổi nó cũng không nhanh đâu nó như Ôi, cái đấy cái chổi cái đẹp đặt vào đây để cho cái này cái này ờ, chổi các thứ nó có thay thế hết đấy chổi này... nước của nó này cái này là chỉnh ờ, quả lô nó ép sát vào vâng cái này đấy thì mình đổ lại thêm lần nữa nóng nhanh mà vâng, Ờ, bác, ờ, bác vào nước rồi, nước rồi, rồi, rồi anh anh rửa đi lát nữa mình lấy lại. pha đâu rồi ờ motor 3 kg điện một pha 3 kg bằng cái xét gạo kia vâng đúng rồi đó bằng cái xét gạo cái mã này thì lại làm thức ăn được cho gà cho lợn nhỉ cho gà đây là cái que củi anh gạt gạt xuống cho nó hết đây sông nước à ờ vâng vẫn còn một tí chưa được đúng ra tức là thêm lần nữa làm gì